Xin chào mọi người, hôm nay em có lô đất ngang 8 sâu 15 nằm ở ờ, gần chung cư BCT quận 12 em bán với giá là 350 triệu em bán ờ, công chứng quy bằng nha đường chứng đất của chúng ta phía sau là sông và bên kia sông là quỹ ban ờ, nhân dân quận 12 từ đâu tới đâu anh hả à ngàn tám phải không quá nào được tôi quá thì quá chịu tôi chụp chịu quá tôi chịu quá gì không lên không lên về xong